Hey guys. Nice to see everybody today. You guys know that tomorrow is Christmas. Do you guys know that? Tomorrow is Christmas, right? And today is Christmas Eve. Hôm nay thì thường mọi người hay nhầm hôm nay là Giáng sinh nhưng mà thực ra là tomorrow, right? Thực ra là ngày mai mới là ngày Giáng sinh. Còn hôm nay sẽ là gì? Hôm nay là đêm đêm Giáng sinh thôi, giống như là Tết không vậy. Tết thì có đêm nhau. Ờ, Hello, Hello Nhi, nice to see you today còn hôm nay sẽ là đêm Giáng sinh này đêm nay là sẽ bắt đầu là Giáng sinh này đó ngày mai sẽ là cả ngày a whole day will be Christmas mm, tomorrow gonna be Christmas các bạn nào có định đi chơi ngày mai không you guys hang out tomorrow will you guys have presents do you guys think you guys have presents for Christmas thường người ta có được nhận quà vào ngày Giáng sinh không you guys have Christmas presents yeah me too when I was younger hồi cô còn bé cô cũng dạ nói chung là gia đình cô thì không ăn Giáng sinh à, so we, I don't have present for Christmas too giống như vậy đó cô cũng không có quà cho Giáng sinh nhiều but some families they like Christmas right some families they like Christmas so they celebrate Christmas a lot mm. so like I said before from now we're gonna focus on what mình sẽ tập trung để luyện đề à, mình sẽ tập trung luyện đề từ hôm nay lớp học của mình chỉ còn vài buổi học nữa là kết thúc rồi đúng không three thôi hết hôm nay là tụi con chỉ còn đúng tuần sau nữa là mình đã không mình đã kết thúc lớp học của mình rồi đó các bạn nào ở đây đã thi cuối kỳ chưa Hello guys nice to see you các bạn nào ở đây đã thi cuối kỳ chưa tụi con thi cuối kỳ chưa con thi ra đi bọn con thứ ba tuần sau mới thi rồi oh really à thứ ba tuần sau thi rồi thi ạ thứ sáu thứ con thì ạ dạ, dạ, à, you dạ. finished Trường An good job how did you do for the test anh làm bài được không nè anh làm bài được không ổn không được 10 điểm không hay được 8 điểm con chưa biết But you finished. Boy, nice to see you too. Good job and well done. Congratulations. À. Vậy là có được an là xong rồi nè. Lớp mình còn đa phần là có là tụi con tuần sau thi nhiều đúng không? I'm cold. I'm from Vietnam. Yes, of course, Khôi. I know that you're from Vietnam. Như vậy là buổi học hôm nay với thứ hai cũng rất là quan trọng này đúng không? Tại vì đa phần tụi con là đều thi vào tuần sau. Ví dụ như Giang đúng không? Giang nói là đang thi thứ ba hả? Thứ ba là thi rồi. Cho nên là buổi hôm nay với thứ hai là mình sẽ tập trung mình chỉ còn luyện đề thôi. Mình đã học xong chính cái uh, con cũng thi ba thi quá. Oh really? Ok, như vậy là hôm nay với thứ hai là tụi mình tập trung luyện đề này, luyện đề để tụi con chuẩn bị thi này. Nó chỉ vòng quanh ra những cái chủ đề mình đã từng làm á, những cái bài tập mình làm tụi con thấy đó nó cứ vòng quanh vòng quanh như vậy vậy đó. Chỉ cần con nhớ được mấy cái quy tắc, ví dụ ở ờ, vào ngày nào là on, ví dụ như vậy nó hay đánh lừa mình cái khúc nhỏ nhỏ, nhỏ như vậy đó, tụi con chỉ cần nhớ được những cái đấy là làm bài rất là tốt luôn. Ok. Rồi cô xem thử nha cô sẽ cộng điểm cho mọi người sau như đây cô xem thử lần này ah this one we got unit 9 right cái này thì mà cô sẽ không có sửa nhiều ok good job Diệu Hiền Quỳnh Anh với Yến Nhi nè ok cái này là một cái bài để tụi con uh, ôm lại unit 9 hôm bữa mình học thôi để cô xem thử có câu nào mà các bạn bị sai nhiều không thì cô mới sửa nha còn mấy cái này thì dễ rồi nè đó câu này thì chắc chắn không thể chọn được bởi vì nó chưa chia in được nè à, mà mình cũng không có nói là watch ở YouTube được ở đây là gì watch a video xem một cái clip một cái clip YouTube là một cái nền tảng một cái trang web cho tụi con xem nên là con không có dùng ở YouTube được à, mình chỉ nói là watching YouTube thì được nha watching YouTube thì được xem cái gì xem YouTube thì được cũng được không sao hết đó là một cái phần người ta vẫn hay nói được nhưng mà ở đây không có thể nào xem một cái YouTube được à, ở đây là xem một cái video còn bạn nào ở đây lại lại lại chọn là nghe nhạc à, không phải là nghe nhạc đâu ở đây cái hình này người ta sẽ muốn nói là về coi một cái video okay. mask yeah ok có nhiều bạn biết chưa đúng này đúng không mask ví dụ hồng nhung thì lại bị viết sai chúng ta này ok cái này thì tụi con chỉ cần nhớ từ vựng là được thôi cái này thì nhìn hình đúng không à ok Tony is mình phải chia đúng động từ để cô xem có bạn nào ghi là listen thôi không listening này thì bị sai chính tả nè à, nhật phương nè ok đó tụi con chỉ cần chia động từ đúng có in vào là mình đúng hết nè đó. rất là nhiều bạn làm đúng nè listening nè ok good cái này cũng vậy ờ, cái này cũng nhiều người sai quá ta cái này là cái gì đây à chính tả chính tả là mình đã từng học đó. write a dictation à, ở đây thì cần phải điền cho cô dictation nó sẽ có nghĩa là một cái bài chính tả khi mà tụi con tập viết chính tả đó cô giáo đọc và mình viết chính tả lại á cái bài đấy mình gọi là cái dictation dictation thì các bạn phải nhớ từ vựng thì mới làm được bài này đúng không ok next up à, cái này cũng vậy thì nhìn hình tụi con thấy là đang làm gì à, ở đây là bị thiếu nè bạn nào chọn painting là chưa đúng cấu trúc cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn miêu tả một cái việc đang diễn ra là tụi con có gì am is are cộng với lại động từ mà thêm in như vậy ở đây thì do, do có hai người nè hoa and lan là hai người là số nhiều rồi nên tụi con phải dùng là are painting mask thì mới đúng chứ painting mask không là chưa đủ thiếu cái chữ are ok reading nè đó cô thấy mấy cái này cũng khá là dễ không có quá khó ok nhiều sai quá ta à cái này là cũng ô oh, sao cái này nhiều người sai quá vậy ta cái này thì tụi con có badminton rồi đúng không mình có badminton rồi là mình biết là gì môn cầu lông rồi thì đối với môn cầu lông tụi con làm gì tụi con chơi à chơi cầu lông thì mình sẽ có là theo đúng cấu trúc câu đúng cấu trúc đang diễn ra mà đang chơi cái gì đó thì mình sẽ có là gì are playing ở đây nè ví dụ Lan Anh chọn is playing thì tại vì sao my friends có s cho nên là không thể nào mà is được my friends có s là số nhiều nên con không có chọn e is either bắt buộc phải là are are playing ừ, ví dụ có diệu à, diệu hiền nè good job đúng rồi hình như có một mình diệu hiền làm đúng hả? có một mình diệu hiền là biết đúng mà đa phần tụi con thiếu nè playing tụi con biết là playing nhưng mà quên mất cái cấu trúc của mình đó cái cái ngữ pháp của mình là ngoài playing ra thì còn phải có là gì or nữa đúng rồi ok good job ok mấy cái này thì cô nghĩ là dễ nè tụi bạn các bạn làm đúng khá nhiều nè she ở đây có tới 8 bạn chọn or lẫn she là phải đi với is chứ không thể nào đi với or được she là phải is she is I am we are they are hoa and Lang are đó là tụi con nhớ phân biệt mấy cái đấy cho cô let's watch đúng rồi ok well done yes they do yes they do là khi nào cái từ dùng để hỏi của nó là do ví dụ câu hỏi là do they like music họ có thích âm nhạc không do they like music thì ở đây mới nói là yes they do có họ có thích âm nhạc á còn ở đây người ta dùng chữ are này thì mình phải đúng theo cái ngữ cảnh đúng theo cái ờ, cái ờ, đại từ của mình mình có they thì sẽ là they are yes they are hoặc là người ta hỏi là are you listening to music có phải là bạn đang nghe nhạc không Are you listening to music? Như vậy mình sẽ trả lời là yes, I am có. Tôi đang nghe nhạc. Yes, I am. Tùy theo cái chủ ngữ của mình dùng là gì. Người ta hỏi you có nghĩa là hỏi mình đúng không? Thì mình phải trả lời ngược lại là mình có, mình có đang nghe nhạc. Yes, I am. Okay. Okay, good job everybody. Well done for your uh, for your homework. Good job các bạn mới làm hồi chiều nhiều đúng không tại vì hồi chiều chiều á thì cô nhớ là cô xem á, mới có bảy tám bạn làm thôi nhưng mà bây giờ thì được tới ba mươi mấy bạn làm rồi à, như vậy là tụi con mới làm hồi chiều hôm nay đúng không à, cái này cũng bị sai nhiều hả để cô xem thử nha odd one out odd one out à thì ở đây không thể nào là Vietnamese được bởi vì sao mình phải chọn England England là country còn cái đây còn lại là nationality nè ừ, ok ơ sao cô không di chuyển con chuột được để con đợi cô xíu wait me please mà nó bị lắc ok để coi còn cái nào nữa cái này cũng vậy thôi thường tụi con mà thấy tên đất nước á thì nó ba nó chỉ có chọn một là một là đất nước hai là uh, hai là nationality là quốc tịch thì nó sẽ là pha lẫn à, thường hai cái dạng này một là đất nước hai là quốc tịch thôi thì tụi con thấy này tất cả mấy cái này nó đều là gì là country hết chị có cái Japanese nó là gì nó là nationality á, quốc tịch á à, chỉ có cái đấy nó là quốc tịch thôi ok cho nên là tụi con nhớ phân biệt cho cô ừ. cái này cũng vậy cái này thì mình có cái từ from bởi vì ba từ còn lại đều là từ dùng để hỏi nè dùng để hỏi nè đó cái này à ba cái đều là xin chào đúng không chào nhưng mà chào gì chào buổi sáng chào buổi tối chào buổi chiều thì có cái này là tạm biệt thôi nó khác nhau ok cái này cũng vậy today này đó ok các bạn làm cũng khá tốt ô cái này tụi con sai nhiều quá nè ô cái này là lỗi ok guys this one this one is not correct cái câu này bị lỗi nè câu này cái cái cái cái này nó bị lỗi nè đó như vậy là tụi con làm đúng rồi đó các bạn cứ nhớ cho cô on đúng rồi về ngày ngày thì phải dùng on cái câu này nó lỗi tụi con mình để ý câu này nó bị lỗi nè cô xem có câu nào bị lỗi không câu này thì đúng nè in vào buổi tối mình có buổi sáng buổi trưa buổi chiều buổi tối à, buổi uh, buổi sáng với buổi chiều tối nè in in the morning in the evening in the afternoon à buổi chiều in the afternoon con nhớ nha ok ở đây là từ mọi người nhớ cấu trúc không từ thứ mấy tới thứ mấy à còn ví dụ ở đây mình mà muốn chọn on á, thì cái chữ này cái chữ này thì mình phải đổi lại này cái chữ to ở đây mình phải đổi lại là thành and và từ vào thứ mấy ví dụ on ở đây cô chọn là on đi nếu mà cô muốn chọn là on thì cái này nó thật ra nó phải đổi chữ to thành chữ and nè I go to school on Mondays and Friday tôi đi học uh, tôi đi học tôi đi đến trường vào thứ hai và thứ sáu à, chứ ở đây là từ từ thứ mấy tới thứ mấy là phải dùng cấu trúc from to from Mondays to Fridays okay okay good job guys good job so right now we're gonna do the mình sẽ có một cái bài à, một cái bài quiz nhưng mà ở đây có 15 câu mình còn một cái bài đọc mà bài đọc bỏ vào đây thì nó hơi lâu một xíu nên là cô chỉ bỏ cái phần này vào cho tụi con làm thôi mình chỉ làm cái phần giống như là phần à, trắc nghiệm trước rồi sau đây có một cái bài đọc nhỏ nữa thì tí cô mở cái đề lên cho tụi con làm luôn ok cái này là cô cho tụi con xem cái đáp án ngay sau khi mình làm luôn để cho tí nữa cô sửa bài này nhanh đó, trong lúc các bạn làm bài tụi con mà làm sai thì con nhớ để ý cái đáp án của mình sau đấy là gì đó rồi mình bắt đầu mình suy nghĩ à tại sao là như vậy tại sao mình lại làm sai câu đấy rồi tí nữa cô sẽ giải thích tụi con cho nó nhanh hơn thế thì mình mới kịp làm được nhiều bài tập khác nhau à, tụi con ráng lên ráng năm bài cố lên còn có mấy ngày nữa là xong rồi tuần sau là mình thi rồi đúng không cho nên mình cố gắng bây giờ mình dành mình có một tiếng để mà mình làm bài thì mình cố gắng mình dành thời gian suy nghĩ mình làm bài okay I will send you guys the link in the chat box okay wait me để cô gửi link cho mọi người vào cái chat box nha Okay guys, the link is in the chat box. Okay. Trong cái đề này thì cô nhớ là hình như có 15 câu 15 câu với lại thêm một bài đọc nữa thì tí nữa bài đọc cô sẽ mở cái đề lên rồi cô nhờ các bạn làm chung với nhau luôn ok Okay guys, join the room, okay? Join the room, okay? Như có một bạn mới vào, không biết là bạn thấy cái link không? Cô gửi lại link cho bạn nào không thấy nha. Okay, six friends already. What about the others? What about the others? Yes, yes. Okay, good job, guys. Good job. Okay, let's wait for your friends a little bit more. Để cô xem còn ai nhỉ? Nhật Mai vào rồi nè. Ừ, Diệu Hiền vào rồi nè. Ngọc, what about you? Ví dụ Ngọc Trí chưa vào nè, Hoài Phong nè. Cô chưa thấy Hoài Phong, Ngọc Trí nè. Ừ, Trường An nè. Bạn Hương, đúng không? khôi nè à, khôi vào rồi sorry ngọc diệp chưa vào nè yến nhi vào rồi nè hân chưa vào nè à, hân vào rồi nè ok chưa vào I give you guys one to two more minutes, okay? Cô cho mọi người từ 1 đến 2 phút nữa nha. One to two minutes. Yes. Okay, if you guys are in the room, so wait for your friends a little bit. Okay, bạn nào đã vào được rồi thì tụi con đợi bạn mình một xíu nha. Một hai phút nữa thì cô sẽ bắt đầu luôn. Ok, cái này là như là bài kiểm tra vậy đó. nó sẽ có 15 Chào câu trắc nghiệm. 15 câu vừa trắc nghiệm mà vừa có cái câu cái dạng bài cái dạng bài gì ta? À, sắp xếp câu á, sắp xếp câu thì các bạn nhớ cho cô mình là viết đúng cấu trúc của một câu một câu là gì một câu thì tụi con phải viết gì viết hoa đầu câu có dấu câu chấm có dấu câu dấu câu ở đây là có thể là dấu chấm có thể là dấu chấm hỏi thì không được quên dấu câu cho cô không có dấu câu là câu đấy nó tính sai luôn à, dấu câu là một phần người ta cho mình mình bắt buộc phải sử dụng con nhớ nha phải có dấu câu nha viết hoa đầu câu nè có dấu câu nè đó mọi người nhớ cái phần đấy Đấy. đề cho mình từ như thế nào mình như vậy từ nào viết hoa lên giờ chữ cái đầu thì tụi con cũng sử dụng y chang như vậy mình tập viết giống như đề cho vậy đó đề cho mình cái chữ như thế nào mình biết như vậy ví dụ chữ primary ta có có chỗ thì sẽ không biết hoa có chỗ biết hoa thì ví dụ cái đề mình biết hoa thì mình biết hoa cái đề mình không biết hoa thì mình không biết hoa cứ theo đề mình làm ok còn những cái tên riêng thì chắc chắn tụi con phải biết hoa rồi đó đúng không ví dụ tên của trường rồi nè chắc chắn tụi con phải biết hoa rồi đó Ok, I'll start now, OK, Bây giờ con sẽ bắt đầu luôn nha. I'll start now. Yes. Hey, có tí nữa rồi. Ok, guys, let's start, OK, Let's start now. Bạn nào mà bị băng hay gì tụi con cứ vào link vào lại, OK. nếu có vấn đề gì thì mình cứ vào lại cái link mới okay. câu nào sai thì con nhớ để ý cái đáp án nó hiện lên sau khi mình trả lời xong á nó sẽ hiện lên cái đáp án của mình đúng không thì con nhớ để ý okay để ý xem tại sao mình lại bị sai câu đấy à, tí nữa mình cô sẽ giải thích sơ qua you phần à, đổi câu đúng không có một số câu hơi khó dạ. đúng không hơi dài một xíu dạ, dạ. It's okay guys, try your best, okay? Tại vì um, à, Queen thì à, mình không có nhiều thời gian nhưng mà nếu được con làm bài kiểm tra thì con sẽ có nhiều thời gian hơn để nhìn qua nhìn lại đúng Để viết qua viết lại. Lý about two or three more minutes, okay? Tầm 23 phút nữa thì cô sẽ end cái test của mình nha. Ủa? Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, sorry Quad. À, bây giờ thì tại vì còn một phút nữa là mình đã hết thời gian rồi. Ok. Cô chuẩn mình sửa bài cho các bạn rồi. 10 eight, seven, five, four. mình tốt nè Diệu Hiền làm đúng hết hình như là đúng hết chỉ có sai một câu thôi thì cô xem Diệu Hiền sai câu này à, bị sai câu cuối câu 15 Khôi thì bị sai ở đây bao nhiêu câu này 4 5 5 câu uh ừ -huh. đa phần thì các bạn có Diệu Hiền là làm xuất sắc nhất nè Diệu Hiền bị sai một câu thôi đa phần thì tụi con sẽ sai tầm 4 5 6 câu gì đó nè Ok, đâu bây giờ cô xin thử cái bài của mình đa phần tôi cũng cô nghĩ là những cái câu trắc nghiệm khá là dễ nhưng mà tụi con bị sai nhiều cái phần ờ, cái phần kia đúng không cái phần này rất là dễ nè à, ok cái này con sẽ không giải thích gì nhiều ba cái còn lại là thứ trong tuần thì cái này today là hôm nay thôi nó không gọi là thứ trong tuần nó không cùng cái topic như cái kia cái này cũng vậy tất cả ba cái này đều là gì ba cái này đều là động từ động từ từ chỉ hành động đúng không học nè nghe nè vẽ nè chỉ có cái từ difficult có nghĩa là miêu tả một cái tính từ con miêu tả một cái gì đó khó ví dụ con nói nè this test is difficult bài kiểm tra này khó quá this test is difficult à như vậy mình có cái từ difficult nó khác do loại từ luôn nó có mang nghĩa là tính nó là tính từ khó cái này thì đúng rồi mình chọn book bởi vì ba cái còn lại là subject à, cái này thì mình chọn test bởi vì ba cái còn lại là gì ba cái còn lại đều là school supplies đồ dùng học tập đúng rồi đồ dùng học tập nên là mình chọn desk là hợp lý nhất desk ok hay là mình có cái này đúng rồi would bởi vì sao bởi vì ba cái còn lại đều là từ dùng để hỏi nè hỏi mà lấy thông tin á còn nếu mà cái từ này thì con mà hỏi đi ví dụ con hỏi là would you like a cup of tea bạn có muốn uống trà không ví dụ như vậy thì nó cũng không phải là một cái từ dùng để hỏi lấy thông tin nó chỉ là yes no thôi mình có cái ba cái còn lại là từ dùng để hỏi nè ok cái này thì Ah, ok, English, good job. These three are the country. Đây chỉ là country thôi, đất nước thôi, tên đất nước thôi chứ không phải là quốc tịch hay là ngôn ngữ. Ok, I can speak English very well. When is that? À, rất là nhiều bạn vẫn còn tới tới giờ là vẫn còn rất là nhiều bạn lộn cái cấu trúc câu này là các bạn phải cần xem lại nè. Bạn nào mà chọn cái này là phải cần xem lại cho cô bài bài cũ nè. Các bạn chưa nhớ bài nên các bạn mới chọn chữ what nè. Hỏi sinh nhật của ai đấy thì mình dùng là when, khi nào khi nào là sinh nhật của bạn when is your birthday chứ không phải là sinh nhật của bạn là cái gì nếu con dùng what thì nó sẽ mang nghĩa là một cái gì đó thì nếu mà con hỏi vậy thì ý của con đang hỏi là sinh nhật của bạn là cái gì không ai hỏi gì hết trơn người ta hỏi khi nào when is your birthday these are my pants chính xác bởi vì ba cái còn lại không đi được với số nhiều rõ ràng ở đây tụi con thấy vừa có từ are mà vừa có pen có s nữa thì nó đang mang nghĩa là số nhiều thì chỉ có thể chọn these thôi câu này cũng vậy đa câu này rất nhiều bạn bị sai nè ở đây người ta dùng those are chúng là cái gì chúng là là những cái hộp bút của chúng tôi our là của chúng tôi đúng không chúng chúng á those are our pencil cases thì those với lại are đều là từ dùng để dùng cho số nhiều hết nếu mà tụi con muốn dùng số ít thì nó phải là this is that is mới là số ít thì mới dùng mấy cái câu này được còn ở đây rõ ràng người ta đang dùng cấu trúc số nhiều thì cái danh từ của mình phải là danh từ số nhiều pencil cases chúng ở trên bàn á, they are on the table ở đây thì các bạn cần phải biết được phân biệt được cho cô số ít số nhiều là được what subject do you have today môn học nào cái gì môn học nào á à, bạn có môn học nào vào ngày hôm nay okay. what những môn học nào ok để cô coi cái này đó có diệu hiền làm đúng nè đúng rồi I am happy bởi vì sao because là bởi vì nè today is my birthday ở đây thì có hai đáp án tụi con có thể nói là I am happy because today is my birthday hoặc tụi con có thể dùng là I am happy because my birthday is today tôi rất là vui bởi vì hôm nay là sinh nhật của tôi hoặc là ngược lại đều được tôi rất là vui bởi vì à, sinh nhật của tôi là hôm nay hai cái đều giống nhau không sao hết mình dùng cái nào cũng được ok thì có thể các bạn nào biết cái trường hợp còn lại không à, ở đây chỉ có một mình Diệu Hiền là làm đúng thôi còn lại là các bạn I am tôi là sinh nhật của tôi là hôm nay bởi vì happy thì cái này chưa đúng nè đó nó nó vừa sai chính tả mà vừa không đúng cấu trúc câu nè because is my birthday today bởi vì là sinh nhật của tôi ngày hôm nay thì cái đấy là tiếng Việt thôi coi hiểu không cái đấy tiếng Việt của mình là mình nói vậy thôi chứ mình phải nói đúng cấu trúc câu à một câu thì phải có đầy đủ như thế nào thế nào tôi vui ai đã ai là chủ ngữ rồi phải có động từ động từ to be đi với lại tính từ là happy tôi vui bởi vì sao hôm nay là sinh nhật tôi hoặc là sinh nhật tôi là hôm nay chứ không phải bởi vì là sinh nhật tôi hôm nay nghe tiếng việt vẫn thấy hợp lý đúng không nhưng mà tiếng anh thì cấu trúc câu nó không phải như vậy à, nên là mình phải để ý cái cấu trúc câu của mình ok à, dự Hiền rất là giỏi nè I am tôi là ai tôi là một học sinh ở trường Thăng Long I am a student ở đây là tiếng Nhi hơi tiếc xíu nè rồi ơi tiếng Nhi là đi chữ primary của cô chưa đúng nè đó ý nghĩ là biết đúng rồi đó nhưng mà chỉ có sai cái chữ primary của cô thôi primary phải là y dài ok cô nói là cái bài này tụi con chỉ cần nhìn lên và chép đáp án xuống thôi nên là cố gắng nhìn kỹ và đi kỹ cho cô dùng kỹ từ vựng cho cô I am ở đây là là Ngọc Hân thì lại bị thiếu chữ ờ của cô nè đó Ngọc Hân bị thiếu chữ ờ nè I am student là chưa đủ I am a student một học sinh ở trường Thăng Long ok ừ, cô coi cô coi thử Minh Châu ở đây bị sai cái gì à đã Minh Châu bị thiếu này gì nè Minh Châu biết không sao Minh Châu bị sai Minh Châu biết không Minh Châu sao câu này của con lại bị sai vậy Minh Châu why you know why Minh Châu nhìn đáp án này Minh Châu có biết tại sao bài của con bị sai chưa Minh Châu thiếu cái gì hồi nãy cô có nhắc nè thiếu dấu chấm nè dấu chấm là một cái phần người ta cho mình mình phải sử dụng Châu hiểu không mình bắt buộc phải sử dụng đúng cấu trúc câu cho cô I am a student at Thăng Long Primary School chấm đó, câu là phải có dấu chấm đàng hoàng mọi người nhớ nha sai cái lỗi này là rất là uh, khó chịu luôn đúng không tại vì cái lỗi này nó không xứng đáng là một cái lỗi để mình sai mình nên nhớ mình nhớ thì mình sẽ không có bị sai lặt vặt như vậy ok châu nhớ nha châu làm kiểm tra sau này là châu cũng phải nhớ là câu câu từ là phải ghi cho đầy đủ cấu trúc ok cái này thì chưa đúng nè anh em student at a ờ, thì chưa đúng nè I am a student ở ở trường gì đã là trường gì rồi thì con cũng không cần phải có ở ờ, à. Ờ. I am a student at Thăng Long Primary School cấu trúc câu thì cái chữ cái tên của trường phải đi trước cái chữ trường ok Thăng Long Primary School à, chứ không phải là Primary School Thăng Long không phải là giống tiếng Việt của mình trường tiểu học Thăng Long à chứ con nghĩ ở ờ, uh, Primary School Thăng Long là chưa đúng phải là Thăng Long Primary School nó ngược lại á tụi con thấy cứ để ý tiếng Việt với tiếng Anh nó ngược lại nhau lắm à, Bảo Khôi câu này cũng đúng nè đa phần mấy cái câu này con thấy là chỉ có một hai bạn đúng thôi mấy cái câu nãy giờ điền tự mấy cái câu mà viết như thế này là có tầm một đến hai bạn đúng thôi ok good job đây là câu hỏi đây like do science là chưa phải câu hỏi câu hỏi thì phải có cái từ dùng để hỏi cái từ đó chính là từ do họ có thích môn môn khoa học không? Do they like science? Okay. Do they like science? Oh, ở đây là Ồ, uh, Ngọc Hân sai cái này cũng hơi mắc cười tại vì ở đây nó để là tại vì con để dấu chấm hỏi nó xa ra nó cắt ra nên nó không tính luôn à, nhưng mà thực tế cô nghĩ ở ngoài đời thì mình viết chấm xa xa tránh cũng không sao hết nhưng mà cái này nó tính mình chỉ tính khi nào dấu chấm hỏi mình viết sát vào á nhưng mà câu này cô vẫn chấp nhận Ngọc Hân đúng nha do they like science do you là không có rồi tại vì không hề có chữ you này dịp nè they do like science thì cũng không phải là đấu trúc câu hỏi đúng nè câu hỏi đúng thì phải có từ để hỏi science they do like không đúng tụi con bị sai cấu trúc câu nhiều ok à cái này cũng hơi khó nè nhưng mà chị Huyền cũng rất là giỏi làm đúng nè tại vì nó hơi dài xíu đúng không và đây là tụi con hay có câu có từ để hỏi và có có chữ what thì đương nhiên mình biết đây là câu hỏi rồi đó what do you do during Vietnamese lesson bạn làm gì during là trong lúc đó trong khoảng thời gian đó đó trong lúc mà trong những cái giờ học tiếng Việt thì bạn làm gì ví dụ mình có thể trả lời luôn cũng được I write a dictation I uh, write in my notebook ví dụ như vậy viết chính tả hay là viết gì đó đọc bài cho cô nghe read a text đó đó là những cái việc mà con có thể làm trong giờ tiếng Việt đúng không What do you do? Bạn làm gì? During có nghĩa là trong cái giờ đó, trong lúc đó during Vietnamese lessons. Ok, during Vietnamese lesson. Đó, đấy, đấy, có vài bạn được biết đúng nè. Ok, good job. À, câu này hình như câu này là 0% đúng luôn 0% luôn đúng luôn để cô xem Diệu Hiền ghi cái gì subject is math câu này sao vậy mình cũng xem lại. her favorite subject is math hmm, câu này đáng lẽ Diệu Huyền phải đúng chứ ta hay là tại Diệu Huyền không biết hoa hả ta cô nghĩ câu này nó có bị sai cái gì nè câu này chắc chắn là đáp án bị sai cái gì nè tại vì có một số bạn biết đúng rồi đó her favorite subject is math là đúng nha ở đây là ý nhi đúng nè her favorite subject is math đúng rồi her favorite subject is math đúng rồi nha Yến Nhi với diện Hiền đúng nè Ngọc Hân đúng nè ok her favorite subject is math có dấu chấm cho cô Ngọc Diệp chưa đúng tại vì chưa có dấu chấm nè à, Minh Châu her favorite, her favorite is subject math à, các bạn nhớ cho cô nè không phải là môn toán á, thì tụi con gọi là subject math rồi môn tiếng Anh tụi con gọi là subject English đâu subject nó là cái từ để nói về môn học thì đúng nó là môn học nhưng mà nó không có nghĩa là nó sẽ đi kèm với cái chữ math trở thành cái môn toán môn tiếng việt mà bản thân cái chữ math nó đã mang nghĩa là môn toán rồi tụi con hiểu không bản thân cái chữ math nó đã chứa đựng được cái chữ là môn học rồi đó cho nên là mình chỉ cần nói là my favorite subject is math là toán là môn toán là cái đấy là mình đã hiểu rồi đó chứ không phải là subject kết hợp với tên môn học à, mọi người hiểu nha châu vậy cho cô nha không phải là môn tiếng Anh cái mình gọi là subject uh, English môn nhạc cái gọi là subject music đâu không phải đâu nha mình thấy bản thân nó là một môn học rồi à, con hiểu không bản thân nó là một môn học rồi subject à, mình có my favorite subjects are music and art ví dụ như vậy âm nhạc môn nhạc và môn vẽ hoặc là nhạc và vẽ thôi người ta vẫn hiểu đấy là subject là môn học ok ok good job everybody good job now bây giờ mình sẽ làm một số đề bây giờ mình làm đề tiếp nha bây giờ là hồi nãy là mình đang làm đề số 8 nè hồi nãy giờ cô đang làm cho tụi con làm đề đề thì cô có tầm 9 đề nhưng mà cô cho tụi con làm ngược lại á thì ở đây mình đang làm đề 8 Ok, let's take a look. Đây mình có một cái bài đọc. Đây là cái bài trong trong cái đề hồi nãy luôn, cái đề hồi nãy giờ mình đang làm á nó có dư ra cái bài đọc này. Mà bài đọc thì loại vì nó là bài đọc thì nó sẽ hơi nó hơi khó tụi con làm quy xíu. Nên là bây giờ cô sẽ cho tụi con làm chung với nhau ở ngoài luôn. Ok ok bây giờ cô mời một bạn đọc uh, đọc cho cô đọc cho các bạn mà cô nghe nha um, let's see ok Yến Nhi please Yến Nhi Yến Nhi đọc bài cho các bạn cô là Her name is Lina. She is Again, a Linda, student. Linda. Her name is Linda. Mm -hmm. She is a student at Oxford. Offers. Uh -huh of Earth Primary School. Đúng rồi. There are 25 students in her class. Đúng rồi. Today she has math, English, science, and art. She likes math in the She likes math the most. Cô ấy thích toán nhất. The most là nhất, nhất thích nhất. She likes math the most bởi vì sao? Because the most because bởi vì sao này? Because Nhi thấy không? Nhi, ủa Nhi cần thấy không? Nhi thấy bài không? Có. À, Nhi đọc tiếp đi. Because bởi vì sao? She because she can read a book. learn học về cái gì learn about interesting numbers interesting numbers numbers okay she just not like us because it is difficult difficult cái từ này hồi nãy mình đã gặp trong bài ah difficult a draw a picture okay thank you Igni so much cô ấy không thích môn vẽ bởi vì sao rất là khó difficult là khó này rất là khó để mà làm gì để mà vẽ được một cái bức tranh theo cô ấy là rất khó nên là cô ấy không thích, không thích art cô ấy thích toán bởi vì sao thích toán nhất bởi vì can learn about interesting numbers mọi người biết numbers mà đúng không học về những con số như thế nào nó thú vị à, bạn thấy là con số rất là thú vị nên là bạn thích toán ok nào đối với bài này thì tụi con phải đọc và trả lời câu hỏi cho nên là bài này thì cô muốn mọi người ghi đáp án vào trong khung chat cho cô ok you write your answers in the chat box đây mình có 5 câu hỏi đúng không các bạn trả lời và ghi chat box vào chat box cho cô đâu bây giờ mình thử phải bởi vì là bài đọc mà nên tụi con phải vừa làm vừa xem bài đọc nên là ở đây có ba câu trước các bạn làm cho cô ba câu trước nè one two three ok bạn nào xong câu nào thì cứ ghi đáp án vào bài đọc uh, vào chat box cho cô ok bài này thì các bạn nhớ là cũng như vậy phải trả lời đầy đủ thì tụi con cần phải viết đúng một cấu trúc câu hỏi thì mới được tính điểm à, có thể là ví dụ con sai một cái lỗi nhỏ nào đấy thì sẽ bị trừ ví dụ như là 50 phần trăm số điểm ví câu này mỗi câu là 0,5 đi thì có thể con bị sai cái từ gì đấy con còn ví dụ 025 ví dụ như vậy à, con thiếu cái gì đấy con sai chính tả cái gì đấy con còn 025 còn nếu mà con viết sai cấu trúc câu không đúng luôn á thì sẽ khá là không điểm câu đấy thấy okay ok cô thấy có mấy bạn uh, à, giữ cho cô nè à, châu hay bị quên dấu câu quá ta châu nhớ cho cô dấu câu quan trọng nha không phải là không quan trọng đâu ok châu nhớ cho cô nha her name is linda ok châu nhớ nha hồi nãy trong cái kia châu cũng bị sai dấu câu á her name is linda ok good job. Some of you guys have given me the answer. Các bạn còn lại đâu? Các bạn còn lại làm thử cho cô này. Cái này là mình đang tập luyện để sắp tới mình làm kiểm tra này sắp làm kiểm tra rồi mình không còn nhiều thời gian đâu her name is Linda đúng rồi tên cô ấy là gì ok her name thì tên cô ấy là Linda ok good job what about number two guys what about number two câu số 2 thì sao tụi con cô cô nhỏ lại cho cái câu nó lên ok đây một hai ba bốn bỏ bớt đi cho nó lên cái phần đó mọi người thấy hết năm câu rồi này there are 25 nếu vậy thì 25 cái gì mới được 25 nhưng mà 25 cái gì mới được nhi 25 cái gì con nghi là 25 là chưa đủ con phải có danh từ gì đó đi kèm với con số có 25 cái mà 25 cái gì con chưa nói à. 25 gì students in her class à, student viết sai này nhi nha student có chữ gì nữa đây đó letter gì ở đây nữa There 20 là chưa đúng nè Giang. Yeah, there 20 là chưa đúng cấu trúc câu, cũng chưa đúng con số luôn. Cũng chưa đúng con số luôn, chưa đúng là đáp án luôn. Đáp án của mình phải là gì? Đáp án của mình nằm ở vòng thứ hai đây. 25 là bao nhiêu tụi con? 2, 25 á, 25 á. À, thì mình phải có đáp án của mình câu này sẽ là gì? uh, cấu trúc khi mà tụi con được uh, hỏi về how many nghĩa là bao nhiêu á hỏi lần tụi con nhìn cho cô cái chữ how many là tụi con đang biết là đang hỏi về số lượng cái gì đó rồi đó thì ở đây mình sẽ trả lời là there ví dụ như nếu mà chỉ có duy nhất một cái thì mình dùng there is nhưng mà có nhiều cái thì dùng there are cho cô thì ở đây là bao nhiêu ở đây tụi con viết số cũng được nhưng mà mình có cái chữ sẵn thì mình cứ viết theo cái đề bài 25 tốt nhất là viết theo đề 25 à, thực ra có nhiều chỗ người ta không có dấu gạch này nhưng mà cái đề của mình có thì mình nên sử dụng tụi con hiểu không cái đề của mình có cái dấu gạch nối thì mình nên dùng dấu gạch nối there are 25 25 nhưng mà 25 cái gì 25 này dùng chưa đủ chưa đúng cấu trúc phải là 25 cái gì đó phải có danh từ đi kèm thì ở đây người ta đang hỏi về số học sinh thì mình cứ trả lời bình thường there are 25 students in her class đó đây là cấu trúc đầy đủ nhất nè 25 học sinh nhưng mà ở đâu 25 học sinh trong lớp của cô ấy there are 25 students in her class tụi con hay bị viết sai chữ student nè à, khoa giống như Yến Nhi nè thiếu T nè thiếu letter T nè câu sau thì uh, um, ok câu sau thì khoa làm tốt nè good job khoa câu sau đúng rồi đúng rồi cái cuối thêm and giống như đề thật ra cái này là giống y chang cái đề còn cái bài này còn dễ nè cái bài này nó sưng ngay từ ban đầu á ngay từ ban đầu con thấy là nhiều bài đọc nó sẽ không có dùng cái chủ ngữ là cô ấy nó dùng cái chủ ngữ là ai là tôi sau đấy câu hỏi thì mới dùng là mình người ta mới hỏi về cái người mình nói trong cái bài đọc thì tụi con phải tự chuyển đổi lại cái chủ ngữ từ tôi thành tại vì nếu mà hỏi câu này nó đâu có hỏi về tụi mình đúng không nó đâu có hỏi mình đâu mà đây hỏi cái bạn nữ trong bài đọc thì lúc đấy tụi con phải tự chuyển đổi lại chủ ngữ từ ai trong bài thành she thành her ví dụ như vậy thì cái bài đấy nó khó hơn còn cái bài này thực ra con thấy là mình cứ lấy y chang như trong bài đọc là thấy ở đáp án của mình có hết trơn là trong bài đọc có hết luôn đó thì tụi con lấy y chang như vậy thôi bài này rất dễ bài này rất dễ tụi con chỉ cần lấy y chang trong bài đọc thôi đó what subject does she like does she have đúng rồi cứ cứ y chang luôn đó cứ y chang cái phần này là tụi con thấy là nó rất là dễ bài này dễ bài này là tụi con lấy y chang à nên nó không có khó bài này nó lấy y chang à không có khó còn có nhiều bài là dùng chủ ngữ là gì là ai là xưng tôi á người ta người ta xưng tôi nhưng mà hỏi thì mình bài bài đọc hỏi người cái người đó thì mình phải nói là cô ấy cô ấy như thế nào ok à. đó thì bài này dễ rồi tại sao cô ấy thích toán đó cô ấy thích toán bởi vì sao đó con viết y chang là đúng hết bài này dễ tại vì chỉ cần bóc trong bài đọc viết ra y chang thôi ok bóc trong bài đọc viết ra y chang thôi cô ấy thích toán bởi vì sao à ở đây thì yến nhi phải trả lời được cho cô là bởi vì sao này why tại sao tại sao cô ấy thích toán ok rồi bài này đã khá dễ nè thấy bài đọc thôi nên là cô bỏ qua nha bây giờ mình qua cái đề tiếp theo Now we're moving to number 7. Hôm nay cô bị nghẹt ờ, sổ mũi nên là nói hơi khó nghe. Bạn nào mà nghe không rõ, nhớ nói cô nói to hơn. Okay. Now, let's take a look at this one. Okay. Giống như hôm bữa tụi con dùng cho cô á, là nếu mà tụi con bỏ dấu tick á, thì ở đây mình không có dấu tick tụi con bỏ cho cô cái chữ V ok câu đấy đúng thì tụi con đánh cho cô là V câu đấy sai thì các bạn đánh cho cô là dấu x chữ x bình thường của mình á đó V với x ok rồi các bạn làm thử cho cô hết bốn câu luôn viết một lèo cho cô hết bốn đáp án luôn nha không viết từng câu nữa mà viết cho cô cả bốn đáp án luôn ví dụ một là yes hai là no ví dụ vậy đó thì tụi con viết theo cái cấu trúc này cho cô luôn ok tại vì cũng khá dễ nè các bạn làm cả bốn câu cho cô luôn ok I'm waiting for your answers ok cô đợi đáp án của mọi người nha cái hình đôi khi nó hơi nhỏ phải không để cô mở bự hơn xíu ok cái này hơi bự quá ok tụi con nhìn cho cô bốn câu nhìn hình và sau đấy là điền cho cô là đúng hay là sai đó có bạn nào gửi đáp án cho cô ý nhi à, ý nhi à, gửi cho cô ok cũng được không sao ý nhi gửi cho mình cô nên không sao các bạn sợ các bạn khác nhìn thấy đáp án của mình thì tụi con cứ gửi cho riêng cho mình cô là được đấy giống như ý nhi đang làm là ý nhi đang gửi cho cô có mình cô thấy ạ à. ok yến nhi để cô cô check đáp án giùm yến nhi trước khi cô sửa cho các bạn khác nha số 2 yến nhi làm đúng nè số 3 đúng nè số 4 đúng nè số 5 đúng ok cứ job yến nhi đúng rồi đúng rồi nghe, yến nhi làm đúng rồi ừ, Giang ờ, viết cho cô hai chung hết đáp án đi con viết uh, nguyên một lèo bốn câu luôn hai ba bốn hai ba bốn luôn tại có bốn câu và cũng ba một hai ba bốn này bốn câu này thì con làm liên tục luôn các bạn nào làm xong nữa không còn bạn nào làm xong nữa không cô thấy bài này dễ mà I think this one is very easy right cô thấy bài này dễ mà còn bạn nào có đáp án nữa không mới có ý nghi là gửi hết đáp án cho cô làm được bốn câu thôi còn bạn nào đáp án nữa không cô thấy bài này dễ mà mọi người bài này tụi con đâu cần mất nhiều thời gian lắm đâu mình nhìn nếu mà mình có học bài thì mình thấy là dễ lắm No one have the answers. No one have the answers. Uhm, rồi các bạn cứ gửi cho cô có mỗi câu hai à còn bạn nào gửi cho cô đầy đủ câu cho cô xem thử không ok ngọc diệp ok ngọc diệp để cô xem đáp án của ngọc diệp nha câu 2 ngọc diệp à, câu 2 ngọc diệp làm sai nè câu 3 câu 3 đúng câu 4 đúng câu 5 đúng à, chỉ có câu câu một á ý cô là câu 1 á ở đây là Ngọc Diệp đi là hai ba bốn năm đúng không thì câu này Ngọc Diệp làm sai nè nó ngược lại Ngọc Diệp để ý nè để ý là cho cô sao lại mình lại làm sai câu 2 câu 1 ấy còn bạn nào có đáp án không không bạn nào có đáp án hết cả bốn câu cho cô à tụi con cứ ghi no yes cô cũng không biết chỗ nào no chỗ nào yes luôn ôi đó đây wow ok thank you uhm, cô sửa cho con nha một đúng nè hai hai chưa đúng hai chưa đúng ba đúng nè bốn đúng nè ok ok cô sẽ sửa bài luôn nha mọi người cô không thấy các bạn gửi đáp án cho cô nhiều nên cô sửa bài luôn nè câu 1 my birthday is in February là tháng 2 nhưng mà mình nhìn hình thấy câu này dễ lắm bởi vì tụi con nhìn hình các bạn cũng làm sai câu này thì bạn nào hồi nãy làm sai như dịp đó con thấy trong hình nè nó có nguyên cái chữ rõ ràng là gì February luôn nó có nguyên cái chữ February luôn đúng không nó có nguyên một cái chữ February luôn. à, cho nên chắc chắn câu này phải đúng chứ sinh nhật của tôi là vào tháng 2 thì chắc chắn câu này phải đúng nè đúng không cho nên là February February câu này đúng câu 2 câu 2 hình như là Châu làm sai hả can't là không thể mà con thấy trong hình là bạn này đang bơi bình thường không có gì hết trơn á bạn đang bơi bình thường thôi nên là câu này can't là sai câu này là con phải chọn là dấu x á có nghĩa là sai á nên là câu 2 nó không có đúng câu 2 là sai nha Châu nhớ nha câu 2 can't có nghĩa là không thể còn ở đây rõ ràng bạn đang bơi bình thường thôi bạn có thể bơi mà câu này mình nhìn cái hình là môn gì mọi người what subject is it guys what subject is it English English, yeah. So this one, music. No, not music, English. Đúng rồi, câu này đáng lẽ phải là English thì câu này mới đúng. Ở đây người ta lại đi là music nên câu này sai. Câu cuối cùng, strong. À, strong nghĩa là con mạnh á. Con mạnh, con thấy ở Bạn này tưng, nâng tạ lên rất là đô này. À, nâng tạ lên rất là cao, có nghĩa là bạn mạnh, bạn khỏe đó. Cho nên câu này ở đây là đúng, chính xác. Ok, không có khó gì đâu. Mọi người cứ đọc kỹ câu, nhìn kỹ hình là ra đáp án liền. Học. Now for this one, mình qua tới bài tiếp theo. Look at the picture, read and write the word. À, đọc và viết cái từ, viết từ vựng. Cái này thì chủ yếu là mọi người cần có từ vựng, nhớ được từ vựng là xong. Nhưng mà nếu mà viết sai chính tả một cái là đi luôn. Viết sai chính tả một cái là sai luôn. À, rồi các bạn nào làm cho cô nha. Nghe mà cô à? để mà các bạn mình ờ, à, cùng nhau làm thì bây giờ các bạn ờ, khi mà gửi đáp án cho cô thì gửi cái chế độ mà có một mình cô xem được á gửi cho mình cô thôi để cho cô check đáp án cho cô check đáp án còn các bạn còn lại thì vẫn làm bình thường ok một Hà Nội ok các bạn làm mà gửi đáp án cho cô nha gửi cho mình cô bạn nào bạn nào bấm người mình cho cô thì được nè phải phải Bạch. Cô cho mọi người vài phút để làm nha. Bạch. Vietnamese and IT. Okay, cô tập, cô tập tiếng Ý nghi một xíu cho các bạn ờ, làm nha. Ok. Nãy giờ là mới có Yến Nhi gửi cho cô được ba câu. Còn các bạn còn lại thì sao nè? What about the others? What about the others? Bởi vì mình học ở lớp uh, cho nên là không có nhiều thời gian nên tụi con ráng tranh thủ làm nha. Ok, có Hạnh đang gửi đáp án cho cô nè. Ok. ok ngọc diệp ok ok rồi bây giờ cô ờ, cô thấy được hai ba bạn uh, gửi đáp án rồi cô sửa từ từ nhé cô thử riêng cho tụi con thôi à, ok ngọc Hân nè hồi nãy giờ bạn nào làm đáp án thì uh, sẽ thấy là đáp án ngọc Hân là đáp án chính xác nha hồi nãy giờ tụi con ghi nè số 1 à, nếu mà tụi con ghi I am Hà Nội có ý tụi con là tôi là Hà Nội á nếu mà tụi con ghi là I'm Hà Nội có nghĩa là tôi là Hà Nội thì tụi con đâu phải là Hà Nội đâu tụi con đâu phải là thế nào là cái cái cái chỗ Hà Nội được mình đâu thể nào mình là mình là cái Hà Nội được mà mình là người Việt Nam mình là gì mình là người Việt Nam I am mà đúng không I'm Vietnamese ok good job rồi câu 2 thì tụi con điền cho cô là bike hoàn toàn chính xác good job bike bike Minh Châu làm à, làm cũng vậy ờ, sai cái chữ Hà Nội tụi con bị sai Hà Nội nhiều ha ở đây tụi con thấy này I am tôi là gì mà tôi là gì mà chứ không phải là tôi sống ở đâu chừng nào người ta ghi là I live in ví dụ như vậy đi cô ví dụ I live in tôi sống ở đâu thì ở đây mình ghi I live in Hà Nội thì chính xác ở đây cái hình này nó chỉ là một cái hình minh họa cho tụi con biết đây là Việt Nam nè thì ở đây mình có tôi đến từ Việt Nam tôi là gì tôi là người Việt Nam mình sẽ là I am Vietnamese chứ không phải là tôi là Hà Nội tụi con không thể nào mà là Hà Nội được tụi con sống ở Hà Nội thì được mọi người hiểu không rồi có nhiều bạn bị ờ, bị ờ, bị sai bị ờ, bị bị à, gọi là bị nhầm bị nhầm cái chữ IT với chữ PE thì đáp án của mình ở đây nó sẽ là IT không phải PE nha tụi con IT mới là môn tin học còn PE e là môn thể dục nha ở đây thì là Việt Vietnamese nè oh sorry cả Vietnamese nè baby á nếu mà ví dụ ở đây thực ra đáp án ở đây người ta đang muốn tụi con dùng cái chữ phát á đúng rồi có một số bạn điền đúng nè ở đây mọi người người ta đang để cái hình em bé này nó mập có đúng không nó mập nó bị béo phì á cho nên là người ta đang muốn cho mình dùng cái chữ phát á ok mà thật ra nếu mà tụi con ghi baby là chưa đủ baby ở đây nếu mà tụi con ghi baby baby nếu mà tụi con muốn nói đây là à, đây là cậu bé đó là một em bé thì phải đi là a ờ baby mới đúng ok phải là a ờ baby mới đúng giống như nè nó đó là một cây bút chì là a ờ pencil đó là tụi con ghi he is baby là chưa đủ he is a baby mới được nhưng mà đáp án của mình chính xác nhất ở đây đang dùng cái chữ này đang muốn nói về cái việc mập á cho nên là mình dùng cái chữ fax ok còn câu này là cô chỉ thêm thôi chứ đáp án ở đây thì baby chưa đúng còn ở đây thì uh, bike đúng vậy đang chạy xe đạp thì bình thường con chạy con đâu có thể nào chạy ờ, gì mình chạy một xe đạp mà cái việc mà mình chạy xe đạp bình thường mình chạy có một cái xe đạp thôi ok I can ride a bike okay. good job everybody good job đa phần tụi con sai câu một nhiều nè tụi con để ý nha mình không thể nào mình nói tôi là Hà Nội được à không thể nào mình nói là I am Hà Nội được hết trơn á tôi là người Hà Nội nhưng mà ở đây thì ít ai dùng như vậy ở đây tôi là người Hà Nội cái chữ người Hà Nội là một cái từ mới một cái từ mà người ta tự nghĩ ra thôi còn ở đây là tôi là Hà Nội là chắc chắn sai đó I am ai ví dụ hoặc là I'm in tôi ở đâu I'm in Hà Nội bây giờ tôi đang ở Hà Nội hoặc là con muốn nói là con sống ở đâu I live in Hà Nội thì được chứ không thể nào là tôi là Hà Nội được tụi con không thể nào là Hà Nội được à, Hà Nội là Hà Nội mình là mình à, mình sống ở Hà Nội mình ở Hà Nội chứ mình không có là Hà Nội được tôi là người Việt Nam tôi là một học sinh à, I am a student I am um, I am Vietnamese ví dụ như vậy ok good job now for the last part chắc là mình làm phần này nữa là là hết giờ rồi đó cái Đây. này là hết giờ luôn mẹ ơi ok đối với bài này thì tụi con sẽ làm gì tụi con chỉ cần làm gì thôi tụi con chỉ cần uh, nhìn hình ở đây thì bạn nào mà nhớ từ vựng uh, chỉ cần nhớ được từ vựng là bài này quá dễ bài này tụi con nhìn hình là tụi con biết được là gì đúng không đó nhìn hình mà mình đã mình đã nhớ mà mình nhìn hình mình ra được cái từ vựng rồi là mình làm rất là dễ còn ở đây bạn nào mà không ví dụ nhìn hình mà vẫn chưa mường tượng được đây là cái gì á, thì có cái chữ cái ở đây đó người ta kêu mình là viết lại người ta có cho mình sẵn luôn chữ cái cho nên là ở đây quan trọng tụi con dùng phải đủ chữ cái người ta cho bao nhiêu chữ cái là mình phải dùng đủ bấy nhiêu chữ cái á như vậy nó mới đúng uh, từ vựng được như vậy thì từ vựng mới viết đúng được mọi người để ý cho cô nha ok now one two three bốn có câu bốn nữa để cô xóa bớt ở trên mọi người đợi cô xíu cô xóa ở trên trên đi ok đây ok rồi mọi người nhìn hết bốn câu và làm cho cô nha England Ok, anh Khoa ghi là EN rồi letter G của cô đâu Khoa? Letter G của cô đâu rồi? Mất tiêu rồi. G, where's letter G? Letter G của cô đâu Khoa? Ừ, đó không? Mình bị thiếu chữ cái liền. Không để ý là bị thiếu chữ cái người ta cho liền. Như vậy là mình đâu biết đúng được cái từ đấy. Đúng rồi, Khoa England. Ok, bây giờ Khoa làm luôn rồi nên là cô sửa chung nha. Khôi cũng vậy nè, letter E của cô, à, uh, letter G của cô đâu Khôi? Where's my letter G? Where's letter G? I don't know. Oh, sorry. Yeah, you got letter G right here, so you need to use it, okay? You have to use it. You need to use it, okay? Number two is Monday. Okay, good job. Đây cô viết lại nha. England, nước Anh. Tiếp theo người ta khoanh vào cái cái ngày đấy, tụi con thấy là Monday cũng hai, đúng rồi. Number three you got L K O double C ok mình có cái từ là mình có cái chữ cái như sau L K O double C như vậy theo tụi con là đây là từ gì nè à, mình đang nhìn thấy cái hình gì ở đây đây Ok, good job. Wow, well done. It's a clock. Yes, good job. It's a clock. Yeah, this one is a clock. Đây là cái đồng hồ. Ở đây sẵn cô phân biệt tụi con cái clock á, clock là cái đồng hồ nói chung là đồng hồ báo thức đồng hồ mà tụi con để tụi con treo trên tường tụi con để trên tủ trên bàn với cái đồng hồ nhỏ nhỏ mà báo thức được á cái đấy gọi là đồng hồ clock còn cái đồng hồ đeo tay nha cái đồng nói chung là chỉ cần là cái đồng hồ đeo tay thì nó thành chữ watch đồng hồ đeo tay ở đây là cô chỉ thêm cho tụi con biết thôi watch là cái đồng hồ đeo tay nha mọi người nhớ cho cô nha watch là đồng hồ đeo tay nè à, còn clock là mấy cái đồng hồ mà treo tường đồ đó ok And the last one you got music. Đúng rồi, music là môn âm nhạc. Okay, good job everybody. Good job. Okay, đâu bây giờ còn bài cuối à? Còn có bài cuối à? Tụi tao làm nhanh nhanh được nè. Đây là bạn của tôi. This is my friend Hoa. She is from. Đó, mình nghe cái câu she is from là đến từ đâu nè. Như vậy đến từ đâu mọi người? Đúng không? Cô ấy đến từ đâu? Cái dấu này cô bỏ đi cho tụi con dễ thấy bạn nào làm được câu một nhanh nhanh này đó she is from Việt Nam đúng rồi ok đúng rồi và khoa rất là giỏi khoa dùng đúng cái chữ à, ý nghi cũng vậy ý nghi nên dùng cái từ người ta cho có nghĩa là cái Việt Nam người ta viết như vậy thì con nên viết giống y chang vậy luôn như hiểu không chứ mình đừng có viết tách ra là Việt rồi Nam à mình cứ viết đúng cho cô cái từ người ta cho mình từ gì á, thì nhi nhớ là viết đúng cái từ cho cô ok người ta cho mình từ gì thì mình dùng đúng cái từ người ta cho để mà đảm bảo được ví dụ sau này lỡ đề có sai ví dụ như vậy đi đó thì mình viết đúng như vậy mình vẫn sẽ có điểm không sao bởi vì mình, cái đề mình cho như vậy mà đó với lại mình nên viết theo cái cách mà người ta viết người ta sử dụng từ như thế nào thì mình cứ viết như vậy cho cô đúng rồi khoa ok để cô xem thử her birthday is in như mọi người nhớ cô có nói sinh nhật mỗi lần mà trong tháng tháng thì mình dùng chữ in in cộng với tháng nhưng mà ngày thì là dùng chữ gì mọi người ngày là sẽ là on on on là cộng với date date ngày nè ví dụ my birthday is in May nhưng mà my birthday is on vào ngày bao nhiêu vào ngày is on the first of May à, vào ngày 1 tháng 5 đó thì mình phải dùng on nó khác nhau giới từ dùng khác nhau in là dành cho tháng này on là dành cho ngày nè ờ, để cô xem tiếp nha câu 3 thì mọi người có là gì English Ok, English, đúng rồi, ở đây mình dùng English là hợp lý nhất Cô ấy thích môn tiếng Anh á, ở đây là English, ở đây nó mang nghĩa là môn tiếng Anh Chứ không phải là mang nghĩa là quốc tịch tiếng quốc tịch người Anh đâu She likes English the most Cô ấy thích môn tiếng Anh nhất bởi vì nó thú vị Because it's interesting Ok, và cuối cùng, she is Ah, okay. She is tall and pretty. Tall and pretty. Cô ấy cao và đẹp. Tụi con để ý cho cô. Cái cái cái chữ and này nó cũng thú vị lắm nè Cái chữ and này á. A and B. Khi mà tụi con viết A and A cái gì và cái gì á, thì nó sẽ đồng điệu với nhau. Có nghĩa là mình đang dùng ở đây là tính từ thì mình phải dùng tall and pretty phải là tính từ hết. Ví dụ con nói là I like giống như là mình nói là mình thích uh, mình thích lions and tiger thì ở đây mình nên dùng cả số nhiều đã cái lion tụi con dùng số nhiều thì cái chữ tiger mình cũng nên dùng số nhiều sau cái vế trước and và sau and nó sẽ đồng điệu với nhau nó chung với nhau mọi người hiểu không cái cách thức nó giống nhau ok Good job mọi người. Well done everybody. Tụi con làm bài này rất là tốt nè. Ok, well done ở đây là tụi con cũng nhớ cái ý này cho cô in là tháng thì mình dùng in là chính xác này lỡ người ta dụ mình người ta để cái chữ in hay là on ở đây ví dụ vậy thực ra đáp án ở đây người ta dùng in thì người ta bỏ in người ta hỏi mình đây là gì rồi đáp án ở đây người ta cho mình có in có on luôn thì mình phải biết cách điền đúng không ví dụ ở đây nó điền sẵn cho mình là January rồi thì người ta đang hỏi mình dùng từ gì ở đây thì lúc đấy tụi con cũng phải biết cũng phải biết là gì tháng thì mình chỉ cần dùng in thôi ngày thì mình mới dùng on ha à, mọi người nhớ cho cô nha Okay, good job, everybody. Good job for today's class. I will see you guys back on Monday, okay? Có gì thì cô sẽ gửi cho tụi con một đề để mà tụi con làm bài thực tập ở nhà, làm ở nhà vào cuối tuần này. Sau đấy thì cái đề đấy thì um, cô sẽ cô sẽ cho tụi con thấy đáp án luôn. À, mọi người chỉ cần làm một lần thôi. Cái đề đấy thì cô không có lấy điểm cộng bởi vì cái đề đấy cô sẽ cho tụi con xem đáp án ngay sau cái bài đấy để mà khi vào lớp sửa thì cô sẽ sửa nhanh, cho nó nhanh hơn một xíu rồi sau đấy qua ngày hôm sau thứ hai này mình cũng làm đề tiếp tục giống như vậy luôn ok mình sẽ làm đề làm đề liên tục như vậy đó chỉ còn có hai buổi thôi mình chỉ còn có hai buổi nữa là kết thúc lớp của mình rồi đó hai buổi nữa là lớp mình kết thúc rồi nhưng mà cô thấy đa phần là buổi sau là các bạn đã đi thi rồi đúng không hết buổi sau là mọi người đã chuẩn bị đi thi rồi đúng không nhưng mà mình vẫn còn hai buổi nữa ok thứ hai và thứ sáu mọi người nhớ nha Okay, guys. See you guys back on Monday. Okay ở nhà cuối tuần chưa cô cho đề còn người nhớ làm nhé ok guys Merry Christmas everybody see you guys on Monday okay have a lovely holiday with your family cô chúc mọi người sinh Goodbye. Goodbye. Bye bye guys. See you guys on Monday. Goodbye, teacher. Bye bye guys.